tưới sức sống cho mỗi công trình cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian thép pomina cốt lõi của sự sống